Hello, xin chào anh em đã đến với uh, kênh của Cường Phát Lộc nha anh em. Thì hôm nay Cường giới thiệu tới anh em đó về cái bộ uh, về bộ môn tài xỉu bịp. Thì bên Cường cũng cung cấp cho anh em tất cả các loại tài xỉu bịp. Đó, kể cả bài, bầu cua. Đó, ờ, rất là nhiều, nói chung là nhiều sản phẩm để cho anh em chơi. Thì hôm nay Cường gửi tới anh em về cái bộ môn tài nắp camera tài xỉu nha anh em. Đó, bên Cường có cung cấp tất cả các loại nắp camera, đủ loại màu sắc luôn. Đó. Nói chung là đủ loại màu sắc. Anh em có thể cầm nắp anh em lên, mình sẽ làm camera cho anh em đó còn giá cả như thế nào anh em muốn biết như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn nha anh em và bên cường thì làm ờ, nắp á, thì bao soi đèn bao thử 500 nha anh em thì bây giờ mình sẽ test qua 500 anh em nhìn nha đây là 500 có tan nè đây là hộp có tan nha đó nó sẽ hít đúng không ạ sẽ test ba hộp này đó hoàn toàn không hít sang chánh nha dĩa cũng vậy sang chánh 500 này là 500 xịn nha anh em không phải là 5 trộm trộn nữa nha 500 này là 500 Mỹ á nói chung là cục 500 này cực kỳ cực kỳ mạnh luôn đó thấy không mình sẽ để hộp những hộp có tan xuống hít nè đó anh em thấy chưa đó thì bây giờ mình sẽ test qua nắp luôn đây là nắp camera này anh em mình đã sạc từ thường thường thì ờ, một cái bộ máy của nó thì nó là một cái nắp và một cái ờ, sạc từ và một cái màn hình nha anh em đây là cái màn hình nè đó thì giờ mình sẽ test qua cái nắp luôn nha anh em nắp không hít nha anh em đó anh em này nè đó, nắp không hít hoàn toàn không hít nha thì ờ, để bây giờ người sẽ test cho anh em vài chén cho anh em xem và cho anh em xem thử là cái hiệu quả nó đâu đã, đã chơi tới nắp camera thì hoàn toàn chuẩn xác 100% nha anh em và bộ này chơi cách xa nhau tầm à, ờ, 5m quay đầu và thời lượng pin của nó chơi từ tầm 2 đến 3 tiếng quay đầu nha anh em đó dành cho anh em làm cái khi lọn nắp vào nắp này không được trẻ anh em chỉ có được kiểm tra đèn và kiểm tra 500 thì bây giờ mình sẽ lắc và chén cho anh em xem luôn đây là cái màn hình anh em bây giờ mình sẽ chơi mình lắc mình bật lên cho anh em xem nha thì hơi chói cây này là nhị nhị tam xỉu đó rất rõ cực nét luôn để mình lấy nét lại cho anh em xem nha quá chói chén này là tam tam nhị chói quá tam tam chị nha anh em đó tứ tứ ngủ cực kỳ rõ luôn nói chung là sáu mạch nhất nhị tam tứ đều thấy rõ hết nha anh em nói chung sáu mạch tài xỉu thấy cực kỳ rõ luôn tại vì cái màn hình bây giờ qua điện thoại cực kỳ nó là là là là, là chói nên là cường không thể cho anh em nhìn thấy rất rõ hết nét được đó bây giờ mình sẽ tắt đèn tắt cái bóng đèn à, điện đi nha anh em để cho mình sẽ à, nhìn rõ hơn đó, đợi còn tắt cái bóng điện đèn đó thì thì hiện tại bây giờ là cường đã tắt đèn rồi nha anh em thì bây giờ mình sẽ lắc lắc xem thử là cái hiệu quả của cái cái máy này nhìn rõ hay không vẫn chói đây rồi tiếp sẽ lấy nét cho anh em mình sẽ lấy nét cho anh em luôn nha nó cực kỳ khó tứ hết nha anh em đó, nói chung là cực kỳ cực kỳ rõ luôn rõ nhất nhị nhị đó cái này nhất nhị nhị nha đó mình không dùng qua một cái gì hết mình dùng qua điện thoại thôi đó lục tam nhị đó dở nè đúng không ạ cực kỳ rõ luôn cực kỳ nét luôn cái này tài nha anh em nhất tứ lục nha anh em đó thấy không lắc thoải mái lắc thoải mái nắp thóc là thoải mái luôn cái này tài nha anh em lục lục ngủ nha đó thì bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại chơi đồ chơi đó cái này là nhất tam nhị nha anh em một hai ba nha đó thì anh em xem cái nãy giờ cường chơi á, thì không chặt chén nào tại vì biết sao tại vì nắp là nắp camera chắc không phải là là cái cái gì hết đó gì hột sang chánh gì sang chánh anh em chỉ cần lòn cái nắp này vào thôi đó thì cái nắp này á bao thử đèn bao thử 500 nắp camera soi tài xỉu nha anh em đó nắp camera tài xỉu thì bắt qua cái màn hình này cái màn hình này nó cách anh em tầm 5 đến 6 mét quay đầu nha anh em đó chứ không phải là gần thế này thôi tại vì làm video thì để gần đây thì mình mới cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nắp như thế nào thì anh em xem video thắc mắc như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ chỉ anh em về cách chơi nắp tài xỉu nha anh em đó còn giá thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp nha thì cường này báo giá cho anh em rồi cuối video thì chúc anh em ờ, thành công trong tài xỉu nha anh em hẹn anh em cái video ờ, sau nha anh em